Bây giờ, hãy cùng cô tìm hiểu xem là trong bài số 6 Where is your school? Chúng ta sẽ học về những từ vựng và mẫu câu nào nhé. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ học những từ vựng sau. Từ đầu tiên là street, road, village, district, province, address, class, grade. Về mẫu câu, chúng ta sẽ có hai mẫu câu. Where's your school? It's in place. Và mẫu câu thứ hai là Which class are you in? I'm in class.